Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình là về đây hôm nay thì mình sẽ tục đến với Minecraft Trên đó mình sẽ giúp gọi nhé các bạn Thì à, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, Thực định xây dựng một cái à, cú đường mỏ ở phía Xây dựng một cái đường mỏ ở phía dưới đông đất này ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ chọn Lựa chọn quyết định của mình là xây ở chỗ này nhưng mà lúc này của mình thì nó đã bị vướng bởi cổng địa ngục rồi bây giờ thì mình sẽ phải thao tất cả cổng các thiên thạch này đi để bắt đầu xây dựng nói của mình thì có, có hiệu suất nam ấy thì này và ra khá nhãn ấy thì mình sẽ xây dựng một cái đường đất đi xuống phía dưới này luôn đường đi xuống phía dưới thì lúc này đang mà chỗ này là cái khu mỏ của mình ấy à, bây giờ thì mình sẽ đặt một ít đặt đây nữa bây giờ thì mình sẽ đi vào ở trong nhà nhà của mình để à, bắt đầu xây dựng nhẹ và lại đâu mới liệu xây dựng nhẹ thì bây giờ thì mình sẽ đi tìm một ít à, okay. Rồi bây giờ thì mình sẽ dọn đồ phía trong này vào lại đã Dọn đồ vào Bây giờ thì mình sẽ đào Đào cái thế vào đào Một con đường thẳng phía xuống dưới ấy Theo đường Đường um, à, câu thẳng ấy bây giờ thì mình sẽ đào lá sấu luôn nhé mình bắt đầu giờ mình sẽ bắt đầu đào từ đấy sau chiều rộng là hầu như thế này em và các bạn thấy mình đào lá sóng cái đường hôm nay sóng này nhé Three days later. đây thì mình đã đào đến tú sâu như thế này bây giờ thì mình sẽ đào cao lên khoảng uh, như thế này uhm, bây giờ thì mình sẽ đào sâu vào nhỉ bây giờ mình sẽ làm thành một cánh phòng ở phía dưới lòng đất tầm như thế này như đó mình sẽ phải chặn đủ để tránh trên mặt à, bọn quái nó spawn phía trong cái chỗ này của mình đào lại bây giờ thì từ đấy à, ok chỗ này là sai bây giờ từ chỗ này thì mình sẽ um, đào chỗ này thì mình sẽ đào sâu khoảng um, đào phía phía này khoảng một hai ba bốn năm đào khoảng năm một như thế này và bây giờ thì mình sẽ làm một phòng phía trong này luôn thôi 1, 2, 3, 4, 5 Nào và các bạn thì mình đang sống, Mình đang sống một cái khu rồng như thế này Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thắp sáng Vì trong này lên lại thì Ở phía trên đầu của mình là một cái hãng lại thì Ở đây nó Có tiếng quái là điều bình thường thì à, Cảm ơn anh tập thì mình sẽ cố gắng lên đó và Thắp sáng hết cái khu hãng phía trên kia luôn này thì bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trên kia và làm một ít đâu để xuống là làm xây dựng vị vị trong ở chỗ này nhỉ bây giờ thì mình sẽ đi lên và lại à, một ít sơ tạc gỗ xuống để làm cái phần sàn phần làm phần cột ở phía trong nhà của mình thì nguyên liệu của mình thì mình đã để mình nhà khó ấy thì bây giờ thì mình sẽ phải vào thì trong nhà khó để lại một ít nguyên liệu thôi mình sẽ có bọn nhầy này bọn nhầy này sau lại mất nhầy mai thì ta thủ thôi đấy mình sẽ bỏ đâu mình không đâu mình không thích vào đấy bây giờ thì cắt tầm nhiều đã vào chỗ này còn đá này thì mình còn chưa cần đâu. khoáng sản này thì mình sẽ cùng tạm mơ bò phía trong này đã nên thì mình sẽ dùng những khoáng sản này để tránh thị phía trong này nhẹ em đây thì mình sẽ cắt ít thật vào đấy à đặt vào đấy ở đây đã chứ đặt vào đấy thì ra vào đấy lại thêm một ít stack gỗ xuống nữa uhm. giờ đó là mình sẽ làm gỗ gì ra mình sẽ quyết định làm bằng gỗ sôi đi lại khoảng hai stack xuống chừng này mình làm xa nè đấy bây giờ thì xuống giờ kia ba lập anh san là phải giờ kia thôi ở chỗ này thì à, nó cũng khó khăn cho việc đi lại thì lát nữa thì mình sẽ chế tạo à, một ít câu thang để làm cho nó lên khá là nhắn ấy nhé em vì chỗ này nó còn vướng đâu ta nên mình sẽ đào ở chỗ này lên một thêm một block nữa cho nó dễ đi nhẹ bây giờ thì à, bắt đầu à, đập block này để bắt đầu à, làm phân xa nổi mới sẽ lọc hết cái động này bằng đấy thì bây giờ thì đã làm xong rồi đó rồi thì bây giờ thì mình sẽ làm một ít cột như thế này đi xuống này này cho nó đẹp lại, sẵn lên một ít đồ Không biết chừng này có đủ không ta Còn về phần tường này thì à, Bây giờ thì mình cũng chưa dự định là xây gì bên trong này Thì nếu các bạn muốn mình xây gì bên trong thì hãy để lại comment về dịch bình luận này Thì mình lúc đó mình sẽ xây theo chỉ dẫn của các bạn bây giờ thì mình sẽ giờ thì bắt đầu đào cái này lên cao một ấu để à, À, ông để um, gọi là để nó khỏi vướng đâu bây giờ thì mình sẽ lấy lại đâu vật liệu và làm cái phần cầu thang đi xuống và cho nó đẹp ấy A few moments later. Đấy thì mình là chuẩn bị một ít nguyên liệu là à, một ít như thế này thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sẽ dừng nhẹ bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt gạt đá vào phía hai bên như thế này có phía bên dưới là mình sẽ làm một cái phần mà một cái phần gọi là phần câu thẳng đi là nhẹ, nhé còn đấy là cái phần để à, nhìn cho nó đẹp nó nó nổi cái đường đi hơn này ui thế thì mình sẽ phải đặt lại như thế này mới phải là dân hai đặt cho nó nhanh như lúc nãy như lúc nãy mình đặt là nó rất là nhanh luôn giờ chúng mình sẽ tiếp tục lên đây và đặt thôi đấy ui hai nhàn luôn rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái phần đến giờ là mình sẽ à, xảy ra các khó khăn được đảm bảo này so thắng đã gì đấy nha điều thì được đảm bảo ngay ấy thì mình thấy cái đá này nó làm so thắng khá là đẹp ấy thì mình sẽ sử dụng cái đá này để làm con câu thắng ở trên giữa này cho nó nổi bật ấy để đặt đặt cái đường này ra tội tội thế thế thì mình sẽ đặt lại được ở phía phía trái này thôi như thế này còn một chút ở phía trên này rồi bây giờ thì cái phần hai bên này thì mình sẽ xong một ít gọi là một ít mỹ ấy nhìn cho nó đẹp thì bây giờ thì mình sẽ phải đào thêm một ổ bên cạnh này để chữ ngun nữa cái là cái uh, mình thử trong ý ra trường hợp đấy ra giờ mình sẽ phải làm mình không trong ý cái này đây giờ mình sẽ đá thêm một cái đường ở phía đấy nữa để à, không bị luôn mà cái chỗ này của mình thì mình sẽ không thanh tỏ về đâu chỉ cần cho nó đơn được cho nó đủ để được đấy ba này thì cũng khá là khá là khá là nhãn ngại tiếp theo là xong ngay ui đau lộ đau lộ đau cái đồng thái này để làm đứa tránh thị luôn cũng khá la cũng gọi là kỳ kỳ này ấy chỗ này là chỗ này nữa người ta ui ra lộ chỗ này rồi đấy bắt đầu mình làm được công việc này rồi lại rồi ra thì nó sẽ đầu được từ phía trên này xuống mình nghĩ là nó sẽ rơi vào chỗ này rồi mới bây giờ thì từ hệ đi lên thì mình sẽ đặt tầm một ít cát lên phía trên này nữa đấy bây giờ thì đổ được từ phía trên này xuống thôi thì đến nay thì mình sẽ không làm như thế này và và bắt đầu mình sẽ ốp hạch như thế này luôn giờ thì mình sẽ bắt đầu đồn được phía trong này là thôi đấy bây giờ thì sẽ trong mỹ chứ đấy bây giờ thì trong mỹ cũng gọi là trong là tuần lời rồi nè Đấy, bây giờ thì Lan Sẽ Lan tưởng từ về phía bên này thôi A few moments later Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ một ít cái đường rẽ từ phía trên này xuống để giống như à, một cái khu mỏ à, bỏ ăn à khu mỏ hay là khu mỏ bỏ ăn khu mỏ à, bình thường khu mỏ mà có cái làm cho nó giống kiểu cái xe mỏ đang đi từ phía trên này vì trái này số mà là phía dưới này lấy lại không biết trên này có đủ không nữa ta ui mình nghĩ là cũng đủ đấy ui thư hai cái đấy rồi à, thì um, cái này là ổn thế ta à đúng rồi giờ thì mình sẽ làm phân phía đấy một ít à, gọi là một ít khoáng sàn mà kiểu để cho nó phóng phụ hơn này thì mình sẽ đào một ít lâu rắn giống như thế này và đặt một ít khoáng sàn của cùng khối khoáng sàn của mình vào thì mình còn thiếu có còn thiếu của kim cương lại nhưng mà mình giờ không có kim cương thì đặt nữa mình sẽ đi tìm kim cương luôn nhé Thế ra mình sẽ đào ra lùng khá là nhiều vòng chỗ này Rồi bây giờ thì mình sẽ Ui thiếu Redstone nữa ta Thôi tạm thời ba cái này cũng được Bây giờ thì mình sẽ đặt ba cái này vào vị trí mà Bây giờ mình đặt thôi Đấy Đúng ra này Ui. Hôm nay thì mình sẽ đặt khá nhiều vàng chỗ này Đấy là một ít sắt nữa nè à đây còn thiếu cái này nữa hôm nay chịu đựng nhiêu nè đấy đấy rồi thế thì mới xề để đem về chỗ này xem coi chỗ nào quan trọng được không à đây ui trên này quan trọng hẳn như nè. tại bây giờ thì mới sẽ ngủ tam một chặt ở chỗ này đã thầy ấy thì thầy ấy thì mình sẽ à, đi tìm một cái hãng à, để tìm kim cương hoặc là redstone lưu ly để về để về mấy chán con chán trị khu này thêm rồi nhẹ bây giờ thì đi lên và tìm một cái hãng để à, bắt đầu đi máy thôi A few moments later À, bây giờ thì mình sẽ à, quyết định đi máy vì ờ, cái khu mỏ này của mình nhé cũng mà mai mình ra thẳng để tìm kim cương để này ra thì mình sẽ đi mai chỗ này thôi đây này xuống đúng bây giờ thì mình sẽ tìm trong lương của mình có có thì còn sẵn nào được không thì mình sẽ sử dụng cả cúp và có mềm mai này của mình để đi mai để làm một ít quả sàn nhé ở đây thì mình đã phát hiện mình có một ít redstone ở chỗ này thì bây giờ thì mình sẽ đi ra và đào một ít stone ở đây thôi đấy ok sáng năm mình mở mình mở sáng tư đó rồi mình vừa mở đổi gì thấy lại thì hình như là mất thật nhiệm vụ đúng đó không phải đâu hay là bị gì á bây giờ mình mới đau được rồi bây giờ thì à, bây giờ thì mình sẽ đi tìm một ít cái này một ít spawn nữa chắc thì mình cần mình đang chạy đồ rồi Isenstone con có lưu lên nha lưu lên thì càng cậu ta không có lưu lê rồi một Isenstone nữa nè không có lưu lê rồi chắc có lưu lê thì mình down down luôn mình không có đẩy lại sọt như redstone đâu Uầy, wow. không đang chọn tóm bây giờ thì mình sẽ đào thẳng à đấy có cái đường bây giờ thì mình sẽ đào như thế này và để tìm một ít lưu ly nhẹ mình chạy các này nó không quá làm ấy bây giờ đi đi tìm hướng nào có lưu không ta thế thử xem hướng này khỏi em à tụi nay tụi mình đi khám phòng một cái à, ăn luôn bây giờ thì đi lên và để khám phá cái hãng à đi lên và để à, và cái hãng này có xem có kim cương hay là du lê gì không ta còn mình nghe tới cái 저 개래든 ừ. không biết cái này ui phải đáo thế không biết ở đây có kim cương hay không gì ta đây không có gì rồi có vàng thôi. Ui Zombie mặt giáp vàng này Ui Em nó ra cái quân luôn rồi Nam Ui Kim cương, kim cương Dạ, tụi con đã tìm được mà khoảng một viên kim cương rồi vậy Mình nghĩ trên này thì à, khoảng à, ơi có một viên à còn ờ, bao nhiêu viên nhỉ một hai viên ba viên phải tám tám quàng luôn đấy thì thứ ngay là đồ trong một chuyến đi máy này bây giờ thì mình sẽ đi lấy nha các bạn đấy thì mình là đi lên vì thế này là bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt ra những cái à, còn kim cương này đã để à, thử xem anh à, những vòng hôm nay mình được bao nhiêu viên nhỉ à, bây giờ mình sẽ đào u nhầm à, đào ngày cấp này mà được rồi thì gì mình là tại hai viên của vật lăng nữa đấy và là khoảng 13 viên uhm, cũng thấy nhỉ em bây giờ thì ok cảm ơn các bạn đã xem mình clip này nếu các bạn thích video này là cho mình một like một đăng ký của mình nhá và đừng quên vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mới nhỉ thì hẹn gặp lại các bạn tại cứ sau bye bye bye bye